nghiên cứu với nội dung bài hôm nay đó chính là các lớp electron. Lớp electron. Được chưa? Vậy thì các lớp mà chúng ta đã biết rồi, đúng không? Về khái niệm tiếng Việt chúng ta đã biết các lớp là như thế nào rồi. Và các lớp này đó chính là các cái tầng của electron được sắp xếp. Ở trong nguyên tử thì các E, ở đây thầy Duy đang viết tắt nhá. Các E ở đây đó chính là các electron được chưa nhỉ? Ở trong nguyên tử các electron được sắp xếp thành từng lớp, được sắp xếp thành từng lớp. Và các electron này được sắp xếp từ gần hạt nhân đến ra xa hạt nhân, nghĩa là từ gần hạt nhân sau đó đến ra xa dần và đến ra ngoài. Đó, đó chính là chúng ta cần phải lưu ý nhé. Các E ở trên cùng một lớp thì có năng lượng bằng hoặc là gần bằng nhau. Các E ở trên cùng một lớp có năng lượng bằng hoặc là gần bằng nhau. Thì đây là một lưu ý. Đấy, các e ở trên cùng một lớp thì có rất nhiều bạn khi mà chúng ta làm trắc nghiệm thì chúng ta bị sai ở đây đó chính là về cái mức năng lượng thì mỗi e nó sẽ có một mức năng lượng riêng và một mức năng lượng xác định do đó nếu như mức năng lượng của nó là bằng bằng hẳn hoặc là gần bằng thì nó sẽ được xếp vào cùng một cùng một lớp các em nhé cùng một lớp được chưa đấy lưu ý cho thầy điều đó các e ở bên trong sẽ liên kết chặt với hạt nhân hơn là các e ở bên ngoài thì điều này rõ ràng rồi electron chúng ta học ở từ những cái bài đầu tiên bài tổng quan về nguyên tử chúng ta biết được rằng các electron này nó sẽ được gì nó sẽ được uh, nó sẽ được uh, hình thành bởi cái điện tích là điện tích âm còn hạt nhân được hình thành bởi điện tích dương đúng không theo cái công thức tính về lực tương tác giữa hai cái loại điện tích này thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là khi mà cái khoảng cách khi mà khoảng cách của electron đó với cái hạt nhân nó càng gần thì cái lực liên kết nó sẽ càng mạnh chứng tỏ rằng một điều rằng cái càng e ở càng phía bên trong thì nó sẽ càng liên kết chặt chẽ với hạt nhân hơn. Cái này hoàn toàn là chúng ta có thể là có công thức tính được rồi, đúng không ạ? Nhưng công thức tính của nó chúng ta sẽ nghiên cứu ở chương trình vật lý lớp 11 ở chương đầu tiên đó chính là định luật Coulomb, các em nhé nên thầy giáo nhắc lại ở đây đó chính là các e ở bên trong liên kết với hạt nhân chặt hơn các e ở bên ngoài do đó năng lượng của các e ở lớp bên trong sẽ thấp hơn năng lượng ở lớp bên ngoài đấy điều này chúng ta lưu ý nhé nên là càng ra xa càng ra xa thì chúng ta thấy rằng năng lượng của electron nó càng bị giảm Thế nhắc lại, càng ra xa năng lượng của các electron nó càng bị giảm. Được chưa nhỉ? Đấy, do đó chúng ta phải lưu ý các em nhé. Năng lượng các electron này nó sẽ chủ yếu nó phụ thuộc vào số thứ tự của lớp. Năng lượng